shi lu tam bao thả mua thả dao shi lu cha lại sơ chi tao có cứ lu sa, mong chừng chi sợ lo yo nia gì ư kê gâu trầu xí phu lúa li mong tranh chỉ sợ yêu có tu gì của yuộc lo yo i lu tu có khi khó mua của yo chu tu xin chùa đã có có yo i no tu ku no so xia tun thoi 给都写我表我。